Ok luôn anh em, rất vui được lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn anh em Khánh Lê và bạn Dương Thanh Hương đã donate cho tôi Đồng thời xin được cảm ơn các anh em Phạm Lam Phong và anh em Nguyễn Quốc Anh là hai anh em mới đăng ký hội viên ủng hộ tôi ở trên kênh Và cuối cùng xin được cảm ơn anh em Khánh Lê, anh em Khánh Lê đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh Rất là cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi à, Giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định hàng tháng Cảm ơn anh em rất nhiều Đầu meta anh em thấy tôi làm chậm không? <laughs> ngày nào cũng ra một clip nhá, ít nhất là một clip, có ngày hai clip mà. Hôm trước còn có ngày hai clip và tuần này thì chắc là phấn đấu là ngày nào cũng ra clip và mỗi ngày ít nhất là một clip cho anh em. Đấy, chăm chỉ. Trận <laughs> này chơi gì này? tôi nhìn thấy là ở trong cái cái cái cái, cái, cái con game này là ở trong truyền thuyết là nó có cái cái cái cái con rồng và cái con uh, con rớt anh em ạ. À. Ui rồi, đây nó là cái bộ đam mê rồi. <laughs> Mặc dù là meta thì là meta beat vì meta hunter đấy. Thì thôi thì để cho anh em chơi, anh em vào rank anh em chơi, anh em leo rank. Đấy, thế còn ở trận đấu này thì có lẽ chúng ta sẽ gác meta sang một bên đã anh em nhá. <laughs> chơi meta thì nó khỏe thì nó khỏe thật đấy nhưng mà <laughs> ngày mai anh em ạ cái câu chuyện của ngày mai khi mà chúng ta vào chúng ta chơi điện tử thấy mấy ông chơi hôm nay tôi cũng chơi tôi cũng biết rồi vào một cái là toàn hunter với cả beat thôi anh em ạ à. beat nhiều vãi đái luôn chỉ cần ra một cái clip là bộ beat thôi là y rằng ngày mai là toàn beat thế nên là hôm nay thì Chúng ta tạm thời chúng ta gác lại đã anh em nhớ Thư thư ra một hôm đi Ngày mai chúng ta lại tiếp tục một cái bộ meta đấy, Tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ meta vào ngày mai Rất mạnh nhá Rất mạnh đấy Nhưng mà từ từ đã anh em ạ Nói chung là meta thì cứ phải từ từ Để cho mọi người tự tìm hiểu đã Không mà bây giờ vào cái là lát ranh Đấy anh em biết rồi Cái con chó sói Sau khi mà tôi ra clip là bây giờ chó sói nhiều vãi đái luôn Đấy thấy nhà nhà chó sói được khoảng một tuần thì bây giờ là yếu rồi bây giờ thấy cảm thấy là cũng không mạnh lắm thì lại bắt đầu là chuyển dần sang meta này hunter đấy bây giờ chơi hunter nhiều thấy clip hunter cái ra cái clip beat ra cái rồi ờ, chơi nhiều beat nhiều hunter anh em ạ thì là thôi cứ từ từ đã <clears throat> chúng ta cứ gác lại một hôm đi ngày mai tôi lại ra một cái bộ mà nó tương đối mạnh nha anh em nhá tương đối mạnh cho anh em mạnh ở đây là không phải là mạnh là là, là, là siêu lết đâu mà mạnh ở đây có nghĩa là gì là mạnh là nó dễ vào top ấy Ý tôi nói là thế tức là nó bộ ổn định để chơi ấy Ví dụ như cái bộ 9 Hunter thì tôi nói là Nếu mà nó gọi là siêu siêu lết game Gọi là mạnh nhất ở trong trò này thì không nha anh em nhá Nó không phải là mạnh nhất Đấy, Tuy nhiên là nó rất ổn định Chơi bây giờ chơi 9 Hunter dễ vào top lắm Anh em cứ để ý mà xem Hunter top nhiều Bởi vì Hunter 9 con Hunter nó dễ lắm 9 con Hunter nó đâu có khó đâu Bây giờ quá dễ để có thể là đạt được 9 con Hunter Không cần Tetsulami Mà trận nào có Tetsulami rất mạnh Trận này chơi gì nhỉ? Feather à? Trận này ra có vẻ ra phe giờ thì phải Chơi phe giờ thì, thì, thì meta mới chưa chơi trận nào Bởi vì là anh em cũng biết là Hunter nó mạnh thì bây giờ phe giờ làm gì có cái cái cửa mà mà, mà chơi đâu Phe giờ bây giờ gặp Hunter nó bắn cho thì thôi rồi luôn Ngồi đấy mà né Không né được anh em ạ 9 Hunter ra sớm 21 đã 9 Hunter rồi Đấy mà cái giai đoạn 21 lại là cái giai đoạn mạnh của Feather Nó bây giờ nó gặp 9 Hunter ở round 21 thì xác định luôn đóng hòm còn gì nữa Đúng không? Nên là Feather bây giờ cũng phải hết sức là là cẩn thận Chơi cái bộ Feather Không được Tính xem là chơi cái con đường Tôi nghĩ là vẫn là 5 rồng thôi Chuyện này vẫn là 5 rồng thôi Đấy nhưng mà thôi rồi đầu game thì cứ mua mua như này đã Để xem là chơi gì Tôi thì tôi cứ ôm thôi Tôi ờ, thường hay có cái thói quen là ôm à Cho con gấu vào câu đi nhở Câu gấu chứ đúng không Cho gấu vào câu chứ Đây rồi, địch ra gấu này Ra gấu mết cơ à? Ủa. Tôi mà chơi con gấu mết thì tuyệt vời luôn Có gấu mết để chơi thì thôi rồi Trận này có gấu mết là là là, là hoành năm rồng là vô địch ấy Nếu mà ra là gấu mết Đấy nhưng mà <clears throat> Không thì ra Gomez Đợi thôi Ngồi đợi ra Gomez thôi anh em Rồi trận này uh, Đấy cho con uh, ờ, Heavy Bomber này mạnh này Bán này đi Cho con ờ, CM vào cho nó tăng mana nhanh Cái con Heaven Bomber là một cái con mà nó rất mạnh Nhưng mà nó phải tăng được mana là mới bắn trưởng được anh em ạ Còn con này đam nó bé nên là Bình thường nó đánh ấy cái cái tốc độ tăng mana của anh em nó phụ thuộc vào đam gây ra mà à, đam nó bé là hai sao nhưng mà thực ra là nếu mà không có viên ma lăng ấy thì nó rất phê ấy. nếu con heaven bomber này nó không có ma lăng nó rất phê luôn hay quá bắp chuẩn thế nhở được hay quá nhưng mà con sói ui con sói nó đẻ kia ui dùi con tinh cơ của nó còn có một tí máu vẫn mất 5 máu Chỗ này có khi phải chơi chỗ thua rồi Sói này Chơi năm rồng chơi sói Ở đây là có sách Ở round sau là tôi sẽ có sách Round 10 Gặp thằng Tokyo chưa nhỉ chưa gặp Hình như cái thằng Tokyo này nó không có ý định uh, định định định eco thì phải. Không thấy bỏ bài ra. Ui, ra gấu này. Đam mê biết không nhở Gấu chó ra rồi này. Nhưng mà thôi, chuyện này phải lăm rồng mới mạnh anh em ạ. chuyện này lăm rồng. Round này là, là bán bớt cờ đi lấy 30 tiền thôi. Không không. Nếu mà chơi bit thì thì, thì thì đồ đồ trận này cũng không ngon anh em ạ. Đồ chuyện này không ngon để chơi bit. thấy là nhiều uh, giáp nhiều giáp với cả nhiều uh, nhiều cái cái cái um, đồ cho cho cho bắn trưởng nhiều hơn anh em ạ. Thôi, chuyện này quyết định là chúng ta sẽ um, làm rồng này. Kệ đó. Chuyện này câu gấu được thì câu không câu thì thôi, không sao, không vấn đề. Chơi làm rồng vẫn được. Một con nữa, một con nữa, một con nữa. Ui giời. Chán thế nhờ con heo của lại còn tí máu ạ. Giết được con đấy là là giảm ba máu ấy. Chứ không ít đâu. Nhưng mà không giết được với cay. Bỏ con uh, up 6 luôn Tôi nghĩ là thế Thôi không phải bỏ con gì cả anh em ạ Thôi chấp nhận là round này là Lỗ một tiền đi Ok Như này không ăn được Thôi Up cấp Lỗ một tiền vậy Rồi như này ổn này vừa mua được cả con uh, con con con Avenger Clyde luôn. Chúng ta sẽ uh, kiếm ở cái round 15 đủ 6 uh, 6 con human sớm. Ok. Rồi. Đây rồi, hay quá. Được đấy, có đồ anh em ạ. Chưa được. Thực ra năm rồng nó không cần nhiều ma lăng lắm đâu Nó chỉ cần một viên thôi Nó chỉ cần một viên thôi Để tí nữa ghép xung kích là được rồi Đấy còn chủ yếu là tí nữa năm rồng thì nó tự phọt trưởng ra mà Vào phát là 100 mana luôn Đó Đây là cái triệu ma pháp luôn Được Ok Thực ra cái ra vừa rồi rơi ra cái que là hơi hơi thừa nhưng mà cái que đấy ờ, có thể là lết game ghép cái chống hồi máu thì cũng được cũng ổn à, chuyện này có có chơi mết này càng càng đấy càng đấy chuyện này có thằng chơi mết chuyện này thực ra <clears throat> meta gì thì meta nhưng mà nhìn cái cái cái cái truyền thuyết như này thì chơi lăm rồng nó là rất mạnh anh em nhá cái bộ lăm rồng anh em cũng biết rồi mà nó là một cái line up mà chơi được tất cả các loại meta luôn đấy vua của các meta Meta nào cũng chơi được hết Có điều là đấy, chơi là khó thôi Chơi là khó chơi thôi à, Một khi mà đã lên được rồi thì Nói chung là solo về late game thì khó có cái lineup nào mà có thể ăn được cái bộ này Bộ năm rồng này này Chính vì nó rất là khó xây dựng nên là Nó sẽ mạnh ở late game Đấy còn những cái bộ mà nó nó dễ xây dựng Đấy Thì ờ, nó lại chỉ mạnh ở giữa game thôi mạnh đầu với giữa game thôi lết game lại yếu đấy, có cái cái sự cân bằng nó ở cái chỗ đấy Thế mà có những cái bộ mà nó mạnh từ đầu đến cuối ấy, thì ờ, chắc chắn đấy là cái bộ meta <laughs> đấy chính là bộ beat và bộ hunter mạnh từ đầu đến cuối luôn đấy ui rồi thằng này chuỗi to nhá cộng 8 rồi ra được cả gấu gấu mết rồi càng lá Thế là tôi là trận này là toang rồi nhá anh em nhá <laughs> Chính thức là toang rồi đấy Khi mà gặp cái thằng có chuối sớm là tôi không có cơ hội cắt chuối của nó rồi Thế là không có cơ hội cắt chuối rồi à, Nếu mà có gặp nữa chắc là lần sau nó sẽ có cái con gấu mết 2 thì chưa chắc đã cắt được chuối đâu anh em ạ Bây giờ có một cái mà tôi cũng đang thắc mắc là không biết là có phải là cái bọn gấu này này nó bây giờ cái cơ hội nó ra ấy cái tỷ lệ nó ra nó nó nó nhiều hơn không nó chỉnh lại không có phải không nhở anh em nhở mà sao tôi thấy bây giờ người ta chơi gấu nhiều lắm nhá Anh em cứ để ý mà xem Bây giờ rất có nhiều người người ta chơi gấu ở trong game Đấy Có phải không Có phải không nhỉ anh em nhỉ Thấy rất nhiều người là đam mê nhá Rất nhiều người đam mê chơi cái con gấu Đấy mà vào game ít nhất là cũng phải ba bốn thằng là nó nó nó chơi gấu anh em ạ Đấy, úi rồi tôi cũng ra gấu này <laughs> Vừa mới nói xong Vừa mới nói dứt lời thì ra gấu Được, con gấu mết này là chuẩn rồi Đấy, nhưng mà gấu mết một thì nó lại không ăn thua Phải hai cơ Thôi được, cho gấu mết vào đã Kích hệ đã Hình như là tăng tỷ lệ ra gấu hay sao anh em ạ Chả biết được tại sao người ta lại chơi gấu nhiều thế nhưng mà cứ mỗi lần mà tôi chơi game ấy thì chắc là cũng phải ít nhất là có là hai thằng hai thằng ra gấu đấy hai thằng chơi gấu thì gấu thì bây giờ nó đa dạng mà nó chơi được nhiều loại gấu mết này gấu mết thì chơi uh, chơi 6 mét năm rồng thì chơi gấu mết nếu mà gấu mết ra còn nếu mà gấu đá ra thì thường là nó sẽ là chơi saman hoặc là chơi exit nếu mà chơi gấu đá đấy còn nếu mà ra gấu uh, gấu gấu ờ, assassin thì nó sẽ là 9 assassin hoặc là bit đó có ba con gấu thì nó có năm cái đội hình đấy để có thể chơi được với cái bộ gấu thế nên bây giờ nó cũng đa dạng lắm gấu để chơi nhiều rồi rau này rau quái nhưng mà rất tiếc là rau này vẫn chưa đủ chưa đủ human anh em ạ thiếu hai con à thiếu một con đây ở dưới có cho sói không? Cảm giác chơi human mà phải đánh chơi thua này là hơi toang anh em ạ Còn 47 máu thôi ở răng 15 Quá bán rồi Sợ thật sự Mà cái thằng top 1 anh em thấy level 8 rồi kìa Dã man chưa Level 8 chuỗi cộng 10 Dã man Hai thằng có chuỗi ạ Tôi nghĩ là bây giờ thôi Có khi là chúng ta xả tiền Chúng ta chúng, chúng, chúng ta dứt cái chuỗi của chúng ta thôi Không là hoang ấy Chuyện này phải phải phải thắng mà Đây rồi có gấu có tăng cơ 2 sao đây rồi Tôi nghĩ là là là chuẩn bị xả tiền thôi. Một round nữa nha anh em nhá, một round nữa. Một round nữa, xả tiền trước round uh, trước trước trước round 18 đi. Một round nữa không là <clears throat> toang ấy Kiếm 6 human sớm không Tới tầm này bọn nó yếu mà Chứ để lúc bọn nó mạnh lên rồi thì 6 human vào không kiếm được sách đâu Cái thời điểm mà kiếm sách tốt nhất là từ round 15 đến round 25 ấy Chứ còn qua đến cái round 26 ấy là thôi Là đến cái lúc đấy là xác định là là, là đuối rồi anh em ạ à, Là không chơi được nhá anh em nhá Đấy, đến cái lúc đấy là nếu mà xác định không lên được 11 là phải chuyển bộ luôn là phải chuyển bài ấy gặp thằng này ui ôi thằng này trông có vẻ khá to ở đây gấu lướt ui được được được được được được hay quá ui gấu mết là tín thế nhở ui được luôn anh em ơi cắt chuỗi này hay quá anh em ơi được quá nhờ rồi cuốn sách đầu tiên hay quá rồi thôi lên tám Nhưng mà từ từ đã Từ từ đã anh em ạ Bao giờ phải có già cơ Bây giờ chưa có già Già kích hoạt là 6m 6m với cả 6 human ở level 9 Từ từ đã Già già một phát là, là, là xả tiền luôn Còn bây giờ chưa được nha anh em nhá Bây giờ chưa vội Bây giờ xả một cái mà chả may không ra già toàn ấy Ui, của con thằng tham nó còn kích hoạt ba bốn gấu này Tham kẹp quy giạt vào này Hay quá, mấy cái thằng này bây giờ nó đang yếu, nó vẫn đang chưa khỏe Rồi, dần đến chín anh em ạ Bộ này chơi ở chín luôn Lên chín có 6 human sáu mét Ở level chín Nhưng mà đấy là trong cái trường hợp ra là con già anh em nhá Còn nếu mà không ra già thì không chơi được như thế đâu có thể là nó sẽ có cái form cái đội hình đó là nó là 6 human kết hợp với cả 3 mét đấy 3 mét với cả 6 Clyde cũng được Cái kiểu đấy cũng được Nhưng mà bây giờ đang có con gấu mét rồi thì tôi chơi kiểu kia Tôi chơi cái kiểu 6 mét 6 mét 6 human Còn nếu mà không ra gấu mét thì có thể chuyển sang chơi um, 6 Clyde 6 Clyde 6 human cũng được anh em nhá 6 Clyde 6 human ở level 9 Hay quá Được đấy Ui, 6 human này Lên 9 luôn Tôi nghĩ là lên 9 luôn 6 human lên 9 luôn Đây, thay con rồng ra Lên 9 luôn anh em ạ Round này Lấy sách <clears throat> Con gấu xin này thì không chơi nha anh em nhá Tôi bán đi thôi con này tôi trận này không chơi gấu được đâu Gấu ra như này thì, thì chơi làm sao được Ra con gấu mết thì ra đúng một con Trận này gấu mết chỉ để kích hệ thôi anh em ạ Đợi đợi xong rồi chúng ta có con già ấy, Kiếm con già chơi co con già Già với cả con uh, Thunder Spirit vẫn chưa ra Hơi đen nhở 19 round rồi chưa ra con Thunder Spirit nào Ăn được thằng này không? Chơi bit này Bit kẹp với cả gấu Assassin này lướt hay quá được ui tôi một xanh chưa kìa chuối cộng 14 luôn căng thật Rao sau khi tôi dí lên 10 luôn anh em ạ Round sau là lên 11 được mà Round sau lên 11 luôn rồi Đúng không Trận này Yoki lại đẩy nhanh ấy chứ đúng không Tốc độ trận đấu đẩy khá nhanh đấy Round 20 lên được 11 là cũng căng đấy nhá Tuyệt vời luôn đấy anh em ạ Round 20 là tôi lên được 11 là tôi Tôi xác định là tôi đẩy bọn nó Trận này đẩy tốc độ luôn Slow ball luôn từ bây giờ luôn anh em ạ Rồi Đấy cho cho kẹp lên 11 luôn này Kẹp hai wizard vào Ok chưa Rồi cho mét vào 6 mét vào Đấy Thay con tinh cơ ra Rồi ok Đủ 6 mét Đấy Được ra, ổn chưa, ổn chưa, ổn chưa Ổn đấy, ổn đấy Rồi, tôi nhận thấy là tôi có thể ghép được rất nhiều thứ ở đây Trận này có vẻ có khá nhiều thằng chơi chơi chơi human nhá Nhìn thấy là có ba thằng chơi human rồi đấy Hay quá, hay quá, ăn được Hay quá, có sách, có sách, có sách Được, 6 human 6 mét Bảy ơi ui rồi ôi vậy đây nó chính là cái bước ngoặt cho trò chơi rồi Round này là bước ngoặt rồi Đập trứng luôn cho gấu Gomez thôi anh em ơi Lấy lợi thế Lấy lợi thế anh em ạ Hay là từ từ để dành cho rớt Trứng là để dành cho rớt không Thôi không Anh em ạ đập cho gấu Gomez đi Không nha anh em nhá Đang lấy lợi thế chuỗi thắng mà Bây giờ đợi con rớt thì bao giờ Không có đâu Anh em ạ Đây ghép cái uh, cái, cái đá ma pháp này vào này Lấy cái ngọc hồi chiêu luôn Rồi lấy cái BKB Trận này nhiều mét lắm Ghép BKB là chắc luôn Rồi Còn có cả gót à Trận này có cả gót này Gót đỏ này Không sao Con gấu mết này nó lên được hai sao nó gánh luôn À quên quên quên Không mua máy bay Quên mất Rồi Hay lắm À đây rồi, ra già này Già vào cho thay con Kumka ra nhở Ngọc giảm hồi chiêu thôi Tí nữa ghép cái RO cho rớt anh em ạ Trận này xác định là co là rớt rồi Lên game Cho con già vào thay con Kunka bán cũng cà đi môn rồng này ok này quá beat với chúng tôi ui rồi lướt kinh thật ui là ra gấu bết này nhưng mà không cần ôi rồi ôi quả vừa lấy nếu mà tôi không đập trứng cho con gấu bết là tôi có rất hay đấy như nhưng mà thôi nếu mà có rớt hai thì bây giờ thì chắc mất chuỗi Mất chuỗi mất Cái round vừa rồi, mấy cái round vừa rồi gặp mấy thằng mạnh phết Nên là đấy nó cũng sự lựa chọn chính xác thôi anh em ạ Rồi mua rớt cái đã Mà rớt này drone ra được mà Gấu nó mới sợ chứ còn Rớt thì, thì, thì, thì trước sau gì mà trả lên được hai sao <laughs> Nếu mà không ra được rớt thì ra quả trứng thì đập luôn cho rớt là cũng được Yên tâm Rồi. Nhưng mà nếu mà như này là chúng ta đủ 9 mét rồi đấy anh em thấy không đấy tay xanh lúc đầu bây giờ lại trông lại đuổi với tôi rồi đấy anh em thấy không đuổi ngay xanh lúc đầu nhưng mà tham gấu tham gấu là chết rồi <clears throat> à đây rồi lên được 12 rồi anh em ơi rồi bây giờ bây giờ cho uh, bán mấy cái con uh, human đi nào rồi bây giờ human không cần nữa bán bán gấu luôn không cần gấu nữa tầm này tham gì gấu nữa đâu cho 9m vào này 9 mét rồi kẹp cái gì nữa nhở Máy bay Cho máy bay vào Đây bán cái này đi thôi ba rồng đã thiếu một con rồng Đó Mạnh vào đấy anh em Quả này slow ball luôn Bây giờ mới round 25 Đấy tôi nói với anh em từ round 25 mà Đến đến từ round 15 đến round 25 là cái thời điểm mà chúng ta lấy sách mà Đấy bây giờ đến round 25 rồi Xong rồi <laughs> Đạt chỉ tiêu anh em ạ đúng tiến độ với bộ này luôn Rất là đúng sách giáo khoa luôn đấy Không trượt đi một chút nào hết Không chệch nhịp đi tí nào luôn Đúng nhịp trận đấu luôn Ok Rồi Rồi chúng ta ờ, roll kiểm 5 rồng rồi Bây giờ tầm này 5 rồng 9m rồi anh em ạ Phối thượng Đấy ơi Ui giấy được quá nhở Cho vào Bỏ gì ra nhở 5 rồng là 9m rồi bỏ con uh, ờ, Ờ, con máy bay con máy bay máy bay bỏ ok cứ xếp lại đội hình thôi sáu con bên trái bắn trưởng trước rồi đây sáu con bên trái bắn trưởng trước ok rồi roll tiếp nào Người lo mà. Ui nó cũng năm rồng kìa Vãi đài thằng kia nó cũng năm rồng rồi kìa Căng Càng đấy Càng đấy Bán cái này đi mua con Velom Vậy là chuyện này là có thằng uh, Không có thằng năm rồng à Bán nó rồng mập đi Trận này cũng có một thằng nữa cũng chơi 5 rồng Vậy là khả năng là cũng sẽ là 5 rồng 9m Anh em ạ nếu phải chơi cái bộ nào mà nó mạnh hơn cái bộ 5 dòng 9m 5 dòng 9m cũng vẫn chưa phải tối thượng Phải chơi cái bộ khắc chế bộ 5 dòng 9m thì mới ăn được Đây Bỏ con này vào Chơi ờ, uh, 6m thôi 6m thôi anh em ạ Tí nữa chơi 6m thôi Ok Bán hai con Lila đi Đó từ đá bình tĩnh năm vòng 9m thì nó vẫn sẽ sợ Marine thôi anh em ơi năm vòng 9m nó vẫn sẽ sợ Marine thôi Chuẩn bị trước Chuẩn bị trước anh em ạ Ok, đang này, ui, đoạn này mất chuỗi rồi này Nó còn rớt sống kìa Rớt trong bụi gót đỏ đấy Ui, ăn được không? Lướt một phát nữa là ăn được Hay quá, vẫn giữ được chuỗi anh em ơi Sủi <laughs> anh em thấy quả slow wall như này thôi xong ui exit à hay là chơi 6 exit 6 exit luôn được không được 6 exit 5 rồng luôn này được không quá được luôn anh em ạ đấy bây giờ bỏ con uh, rớt vào này bỏ gì nữa Thunder giờ mới có một con một sao cho vào thay Thunder ok à máy bay cho vào đi thay máy bay vào khỏe hơn này đấy ok dồn đam này khỏe hơn nhiều đấy vẫn 6 mét 6 mét nhưng mà thêm 4 exit nữa được chưa rồi Hay quá ít nghe nói căng Ghê đấy nhưng mà có thể ra đi ra này không 11 máu rồi chắc là đi rồi Ui rồi ôi Quá căng đát này mua rớt đây rồi ui rồi ui không ra rớt nhưng mà ra quả trứng cơ ừ. <laughs> được quá nhờ được quá nhờ có lên chơi 6 exit không nhỉ anh em nhỉ cho quả 6 exit 5 rồng vào thì nó mạnh lắm đấy, anh em ạ bây giờ vứt mết đi chơi exit Tí nữa là đồ ờ, rồng rồng bắn trong bộ exit rồi Rồng bắn lan Rồng kết hợp với cả gót à Rồng kết hợp với cả 5 rồng 4 gót 6 exit được không? Được 5 rồng 4 gót 6 exit vẫn đủ Hay Được đấy Ui anh em nhìn kìa Thậm chí là ờ, địch còn không có làm được cái gì luôn Nguyên lọt nguyên 28 con Tức là lọt nguyên 12 con luôn Sợ thật sự năm dòng Egosit thì đúng là lọt 12 con này còn gì nữa Đúng thật Bởi vì cái bọn Egosit này nó chết thì nó vẫn còn hồi sinh được 4 giây nữa <laughs> Nó hồi sinh được 4 giây nữa mà cái bọn rồng này thì nó chỉ mất có khoảng hai giây thôi là nó đã dọn toàn bộ đội hình của địch rồi Đấy mà cái bên này thì chết thì vẫn còn 4 giây nữa để để để để để, để gây đam cơ, để gây đam và chết địch cơ. Đấy, kinh này cơ mà anh em, tức là 6 nếu mà 5 rồng 6 Exorcist nhá thì là nó đẩy máu nó phải cực kỳ kinh khủng anh em ạ một rau là nó bắn trưởng xong một cái là địch chết hết mà bên này thì nó vẫn còn nếu mà có chết thì nó vẫn bất tử mà thế là nó đẩy kinh lắm đấy nó đẩy nguyên một dàn 12 con luôn căng không căng căng đấy để tôi thử nhá bây giờ tôi không chơi 9 mét nữa mà tôi chơi là năm rồng 6 exit đi để xem nó có mạnh hơn 9 mét không đấy trận này chơi hẳn 6 exit luôn cho là máu rồi đây rồi ro đây rồi cho rớt rồi Tuyệt vời anh em ơi Chắc chắn là cái đôi u này rồi Rồi Từ từ đã Từ từ Ghép cái hai tia Tí nữa ghép hai tia Rồng ai à? Thôi già thôi giải tán nó già anh em ạ Không chơi già anh em nhá Bỏ máy bay ra này Bỏ già ra này Đấy, được chưa? Ok chưa? Rồi Quá kinh khủng Bây giờ là 6 exit anh em ạ Ui rồi Ui rồi ôi Anh em thấy không Căng chưa Ui nhưng mà con gấu vẫn lướt kìa vẫn nướt Ờ Vẫn đéo ăn được <laughs> Kinh thật sự luôn đấy Thật Bộ này ghê thật đấy Vừa khống chế mạnh này vừa coi như là là là là, là Nó đẩy nhiều Nó đẩy kinh khủng luôn Slow one thật sự Khỏe thế nhờ Mà trận này có thằng chơi 5 dòng 9m đấy Liệu ăn được không? Cái thằng top 3 đang chơi 5 dòng 9m kìa Tôi khi ở tôi không không cần phải chơi bốn gót đâu anh em ạ Chuyện này Nếu mà chơi bốn gót thì chỉ chơi với con Khan thôi Thế thôi, thế như này tôi thấy mạnh rồi Bây giờ mà cho à, kiếm con rồng hai vào nữa thì thì cũng ngon Con Dragon Clay hai sao thì là dồn đồ cho Dragon Clay hai sao Được Đấy, gặp thằng này, ôi thằng này hình như nó vừa mới à, Đúng rồi, là cướp con rớt của tôi kìa Nó cướp con rớt tôi, đéo ăn được cơ Ờ, mẹ chín mét đéo ăn được cơ 9m nhưng mà tôi bất tử <laughs> Ôi rồi ôi Tôi tôi còn đang trên mải nói chuyện tôi không để ý Nó sang nó cướp con rớt tôi Nó lấy con Grand Herat nó cướp rớt Đấy mà nó năm rồng 9m mà nó cướp được cả rớt mà nó không ăn được tôi Anh em biết rồi <laughs> Đội hình này nó gọi là cực kỳ là là khó chịu luôn Bởi vì bắn nó có chết được đâu Nó bất tử mà đấy con rớt của tôi thì, thì ờ, có ấy rớt của tôi thì nó lại có có bkb rồi đấy con ờ, con con rớt là giật trượt một cái thôi là kích hoạt bkb lên thì lại không có đam khỏe không cười nhở càng thật sự 9 mét mà bay một lốt nhạc luôn đẩy 15 máu đấy lốt thằng này 32 máu đúng không ui rồi ui rồi ui một cú một trưởng luôn <laughs> ui ôi anh em ơi nó không mất một giọt nào máu tôi luôn Thôi xong rồi lọt hết anh em ạ 34 máu ra vừa rồi Mẹ ơi Thằng này nó còn 40 tiền ôm kìa 40 <laughs> tiền ôm Mẹ cứ tưởng là là là là 32 máu là chưa chết được Ai ngờ gặp tôi tôi đẩy một phát 34 máu mẹ luôn <laughs> Ôm tiền xuống hố anh em ạ à. Dã man Tự tin quá Tự tin quá Bất ngờ chưa? <laughs> Ơ, oh, đấy chính là những gì mà đối thủ thốt lên sau khi uh, bị bay màu. <laughs> Không ngờ luôn, đẩy 34 máu anh em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái bộ này nó bất tử. Đấy, kể cả là có chết nhưng mà nó cũng phải là mất khoảng 4 5 giây nữa thì lúc đấy nó mới là chết hẳn. Đấy, còn một khi mà đã để cho lọt rồi thì là nó vẫn còn sống.